gửi câu hỏi về chương trình liên quan đến vấn đề lau dọn ban thờ ngày Tết thì con xin phép được đọc câu hỏi của bạn ạ. Con bạch thầy, hôm trước nhà con có bà gì ở xa mới về, bà cũng là người chuyên lo việc thờ cúng nên mẹ con mới mời bà sang hướng dẫn việc thờ cúng. Bà bảo nhà con là trước khi lau dọn ban thờ cần sắm ít lễ, thắp hương để thông báo cho tổ tiên và thần linh biết ngày hôm nay sẽ thu dọn, bao sái ban thờ mời tổ tiên và thần linh tạm lánh sang một bên để con cháu thực hiện công việc. Sau khi dọn xong thì phải bạch mời gia tiên an vị, nếu không bạch thì sẽ bị gia tiên trách phạt. Khi dọn dẹp vệ sinh, không được dùng nước lạnh mà phải dùng nước rượu pha loãng với gừng giã nhỏ, vì gừng và rượu có công dụng trừ tà rất tốt. Ở dưới bàn thờ gia tiên gia chủ cũng cần lưu ý, không được đặt đồ đạc ở đây, bên dưới bàn thờ gia tiên cũng cần được giữ thông thoáng, sạch sẽ và tuyệt đối không được đặt bể cá ở đây vì nếu không muốn tài sản hao hụt, sức khỏe đi xuống. Trước kia nhà con không biết nên trước khi dọn dẹp không sắm lễ thắp hương gì. Khi lau đồ thờ, con có khi vẫn dùng nước lạnh. Nhà con cũng không được rộng lắm nên có nhiều khi ba mẹ con vẫn để đồ dưới ban thờ. Con bạch thầy, không biết những điều trên có đúng không ạ? À? Và nếu đúng mà nhà con đã lỡ phạm phải rồi thì giờ con phải làm sao ạ? Mong thầy chỉ dẫn cho con, con xin cảm tạ thầy ạ. Con xin thầy chỉ dạy cho bạn Nguyễn Thị Thư ạ. Ừ. Với câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Thư thì trước hết thì thầy xin uh, chia sẻ với đại chúng về cái bản chất của các cái việc thờ phụng. Đó. Đây nó liên quan đến ban thờ, tức là đến cái việc thờ phụng. Thế thì uh, chúng ta biết thờ phụng nghĩa nghĩa là để mà bày tỏ cái sự thành kính đối với cái người mình thờ à, thì cho nên mới có cái chuyện thờ phụng nó xảy ra thế thì phải nói là loài người từ xa xưa người ta cũng đã biết thờ phụng rồi thờ phụng các cái đấng thần linh thờ phụng những cái người mà có công lao với lại cả bộ tộc với lại cả dân tộc ừ, hay là có những ai có ơn với mình mình cũng thờ phụng đó thế thì ở đây cái cái bản chất của cái việc thờ phụng đó là gì cái thứ nhất ý, là việc thờ phụng là để cho chúng ta tưởng nhớ đến cái người mình được tôn thờ khi thờ phụng nó là để chúng ta tưởng vậy tưởng nhớ đến cái người mình mình thờ đó mình thờ ai người đó là ai ờ, đối tượng ấy là ai thì để mình nhớ thứ hai là để cho chúng ta bày tỏ cái lòng thành kính và biết ơn đối với cái người mình mình thờ phụng đó cái này là cái mà cái ý nghĩa chính đấy bày tỏ cái lòng thành kính cái sự biết ơn đối với cái người mình thờ phụng và à, người mình thờ phụng có thể là những đấng thiêng liêng à, như là dân ta thì thờ các vị thần núi thần sông thần biển thần rừng à, sơn thần thổ địa vân vân cho đến thờ trời rồi thờ phật rất nhiều rồi thờ ông bà cha mẹ tiên tổ đó thì đấy là những cái mình thờ phụng thì để cho chúng ta thể hiện cái lòng thành kính và cái tâm biết ơn thêm một cái điều nữa của việc thờ phụng đó là để mà chúng ta noi gương học tập là cái người mình thờ ví dụ người đó có công lao lớn nó có những cái à, đạo đức rất là sáng ngời và thì chúng ta cũng noi gương học tập hoặc đó có khi chỉ là một cái người mà đã có công sinh dưỡng ra mình như cha mẹ à, cha mẹ đấy sinh dưỡng ra mình và hết lòng lo lắng yêu thương mình và chưa phải là người có công lao gì với dân tộc với đất nước nhưng mà sinh ra mình rồi nuôi nấng mình thương yêu mình đó thì cũng là cái để chúng ta ờ, học tập được những cái hay cái tốt của cái người mình thờ phụng thế rồi ờ, cái việc thờ phụng ấy nó cũng có cái tác dụng là à, giúp cho à, mọi người đoàn kết à, quy tụ lại vì cùng một cái cội nguồn hay vì cùng một cái sự tin kính ví dụ như là việc thờ phụng tiên tổ thì con cháu cùng Ờ, quy tụ lại ở ờ, cái chỗ nơi phụng thờ ở ờ, nhà thờ của dòng họ của tiên tổ đấy là cái chỗ mà mà mọi người quy tụ về đó hội tụ về những ngày lễ lớn những ngày dỗ chạp là mọi người trở về Thế như ở Việt Nam chúng ta thì có đền thờ vua Hùng mà để cho tất cả um, mọi người dân Việt Nam đều nhớ về ngày dỗ tổ để về về đền Hùng đó ngày ngày mùng 10 tháng 3 đấy là ngày à, dỗ tổ vua Hùng. Đó. Thế rồi cũng là cái để mà mọi người à, à, noi theo học tập những vị anh hùng dân tộc thì mọi người thờ phụng để mà noi noi gương học tập. Đó, rồi ờ, cái việc thờ phụng nó cũng có ý nghĩa để giáo dục cho các cái thế hệ tiếp nối, giáo dục về truyền thống và ừ, nhất là trong cái việc thờ phụng trong dòng họ truyền thống của dòng họ đấy ở đất nước Việt Nam thì thầy biết có rất nhiều dòng họ mà có những cái nhà thờ rất là lớn, rất là quy mô để quy tụ con cháu và giáo dục cái truyền thống gia đình dòng họ. À, giống như là họ Trần, họ à, Lê, họ Nguyễn, à, họ Vũ vân vân. Đấy những dòng họ đấy họ có những cái, cái giáo dục truyền thống rất là tốt. Thế rồi một cái điều cũng rất là tâm linh đó là cái việc thờ phụng ấy là cái việc để cho có nơi có chốn để cho người sau hay là cho con cháu được cúng dường mà cho cái người mình mình thờ cúng mình thờ phụng đó cúng dường tức là theo quan điểm của đạo Phật tức là làm phước đấy để hồi hướng phước báu cho cái người mình thờ à, cho những cái người đã mất đấy quá vãng rồi để cùng nhau giữ gìn truyền thống gia phong và đặc biệt nhất ấy là có cái chỗ mọi người hướng tâm đến chú tâm đến đấy thế cho nên nếu một gia đình nào mà không có cái ban thờ thì chúng ta thấy nó rất trống trải con ạ nó trống trải lắm gia đình không có cái ban thờ hay là vào một cái cái cái nhà thờ mà lại không có cái ban thờ thì nó trống trải lắm cho nên là cái cái ban thờ đối với người dân Việt Nam chúng ta nó rất là có ý nghĩa nó có những cái ý nghĩa như như thầy vừa nói đấy ừ, đó nó nó rất giá trị cho nên có thể nói là dân Việt Nam chúng ta rất là coi trọng cái ban thờ nếu mà làm nhà xong là phải nghĩ đến cái ban thờ à, chuyển cái ban thờ đến là coi như đã rất yên tâm rồi khi làm nhà thì cũng đã phải xác định sẽ để ban thờ ở gian nào ở phòng nào đó đấy thì thầy nghĩ là đó là một cái một cái văn hóa uh, rất là truyền thống của dân tộc thế thì ờ, như vậy đại chúng đã hiểu về cái cái ý nghĩa của cái việc phụng thờ ừ, thế cho nên là cái nơi phụng thờ thì là cái ban thờ đấy cái ban thờ là cái chỗ trực tiếp nhất để chúng ta làm các cái nghi lễ về thờ phụng à, từ xưa đến nay rất là được coi trọng thì ban thờ thường phải được đặt ở cái chỗ trang trọng sạch sẽ để nó thể hiện được cái sự uh, kính trọng sự tôn trọng ừ, quy kính đối với người mình thờ phụng đó đây là cái ban thờ ban thờ thì chúng ta biết rồi thắp hương rồi biện lễ thì thể nào rồi nó cũng phải có bụi rồi các cái thứ hoa quả trên đấy nó nó nó tàn héo cho nên ờ, đương nhiên là phải có việc lau dọn ban thờ chứ không thể không lau dọn ban thờ được thế thì dân mình từ xưa nay nhất là cái ban thờ ở nhà ban thờ gia tiên thường thì là cứ phải để đến ngày ông công ông táo mới dám dọn ban thờ mới dám tỉa chân nhang đấy là một cái mà à, mọi người quan niệm ừ, ngày thường là không dám động vào ban thờ không dám lau chùi chân nhang cũng không dám tỉa cứ phải đợi đến ngày ông công ông táo à, thì mới dám tỉa đó thì cái đấy thì đối với đạo Phật thì thì, thì cái quan niệm đấy là một cái quan niệm nó nó mê tín nó không đúng Đấy. thế thì vì chúng ta hiểu được bản chất của việc thờ phụng rồi đó có những cái ý nghĩa rất là tích cực như thầy vừa nói à. Ờ, thế thì nó không phải là cái chuyện mà mà chúng ta chấp trước vào cái việc mê tín đụng vào ban thờ là rất sợ xê dịch các cái vật trên ờ, đồ thờ ở trên ban thờ cũng rất sợ hay là xê dịch cái bát hương một chút là cũng rất lo đó. tỉa cái chân nhang cũng lo đó. có nhiều gia đình là như vậy nhiều khi để chân nhang đầy ngút ngàn lên thế rồi nó nó phát hỏa mà nó, nó bốc cháy rồi có khi là cháy cả nhà cũng từ cái bát nhang nó đầy chân nhang quá đó thế cho nên những cái đó là những cái mà mình kiêng kỵ thì nó không đúng như câu bà hỏi của bạn Nguyễn Thị Thư đây thì là có bà một à, bà cô bà gì đó phải không ừ, bà hướng dẫn là trước khi mà dọn dẹp ban thờ thì phải khấn vái thì cái việc mà khấn ấy, thì thầy nghĩ là nó cũng nên Ờ, vì mình đã xác định đây là cái chỗ thờ phụng nó rất là tôn nghiêm cho nên khi mình muốn lau dọn ban thờ thì mình cũng có cái lời mình khấn được à, cái đó là giống như một cái việc mình xin phép ấy thì nó cũng tốt thôi nó để cho mình giữ trọn vẹn cái lòng thành kính ừ. giống như chúng ta ở nhà ví dụ như là các cái vật dụng của cha của mẹ mình cũng không tự ý mình mình vào mình dùng lung tung thế mình muốn dùng hay mình muốn sử dụng cái gì mình phải xin phép kể cả muốn dịch chuyển cũng phải xin phép như các thầy ở chùa ở chùa thì đệ tử là không có được ờ, tự ý ngồi vào cái ghế của thầy hay là à, sờ vào những cái vật dụng của thầy mà không xin phép thế thì chúng ta đối với ban thờ cũng thế khi chúng ta muốn lau chùi chúng ta muốn sửa soạn thì chúng ta cũng có lời đã chắp tay ta bạch à, khấn với lại tiên tổ khấn với lại cả cái người mình thờ đó à, bạch phật ví dụ thờ phật thì, thì con bạch lên đức phật hôm nay là chúng con xin phép được lau dọn bàn thờ Đấy, cái lời khấn ấy nó không mất gì mà nó càng thêm cho mình cái đức cung kính tốt thôi đó thế thì cái việc này thì bà cô bà dì bà hướng dẫn cái đó thì là tốt nhé thế còn cái việc lau dọn phải dùng nước à, gừng rượu thế thì cái đó không cần thiết nhé tất nhiên chúng ta muốn cho ban thờ nó thơm tho thì ta có thể có những cái nước thơm đều có thể được à, miễn là nước sạch là được thôi thế còn có đồ nước thơm cũng tốt à, người ta có thể dùng nước ngũ vị hoặc là đấy kể cả nước nấu gừng cũng được miễn là để nó có tính chất nó tẩy sạch sẽ cho cái ban thờ nó thơm tho thì cái tâm thành kính của mình là đều tốt cả ừ. thế nhưng còn cái việc mê tín là cho rằng không được dùng nước lạnh thì đó cũng là sai cái đó là mê tín thế rồi à, trên ban thờ thì không có được di chuyển các cái đồ vật trên đấy khi mình lau chùi cái đó cũng là sai chúng ta có thể bê bát hương ra các cái vật thờ tự trên đấy mình cũng có thể di chuyển để mình lau chùi cho sạch sẽ bao sái đấy sau đó thì mình lại đặt vào vị trí cái đó là bình thường chân nhang chúng ta có thể tỉa thường xuyên được không nhất thiết phải cuối năm mà mà cứ khi chân nhang nó à, tương đối đầy rồi là ta phải tỉa ừ. nhất là những nhà phật tử mình thì hay à, thắp hương thường xuyên thì chân nhang rất là chóng đầy thì mình có thể tỉa thường xuyên được đó thế rồi à, có nhiều gia đình thì dưới ban thờ có khi làm một cái tủ hoặc là một cái kệ phía dưới thế thì cái việc mà để những cái cái vật dụng ở à, dưới ban thờ nó cũng không có lỗi gì miễn là những cái vật dụng đấy ta sắp xếp từ ngăn nắp những vật nó nó không bị à, dơ bẩn thôi đồ vật sạch sẽ ta có thể để à, lọ hoa ta có thể để sách vở ở phía dưới những cái gì mà nó sạch sẽ nó ngăn nắp là được nhé chứ không phải do dưới ban thờ chúng ta để cái này cái kia mà nó ảnh hưởng hay là mất tài lộc cái đó lại là quan niệm sai đấy thế cho nên là qua câu hỏi của bạn à, thư thì thì thầy xin à, chia sẻ như vậy để cho tất cả mọi người hiểu được cái cốt lõi của việc thờ phụng nó là thể hiện sự kính mến cái sự à, nhớ tưởng đến noi gương học tập và những cái ý nghĩa rất là nhân văn đó để cho con cháu hay là thân quyến có cái chỗ sum vầy họp hội tụ để mà đoàn kết để mà giáo dục truyền thống cái đó là cái rất tốt thế rồi cũng là cái chỗ để mình cúng lễ đối với đạo Phật chúng ta thì cái việc mà cúng lễ là có lợi ích ừ, và những trường hợp là vong linh có thể về thọ hưởng được trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ cái điều này thế cho nên cái ban thờ thì chúng ta giữ nó sạch sẽ trang nghiêm khi vong linh nếu có về thì thấy cái ban thờ trang nghiêm vong linh cũng hoan hỉ thấy được cháu con thấy được những cái người thờ phụng mình người ta kính trọng với mình thì vong linh hoan hỉ thì mình cũng được những cái tốt nhé đấy thế đấy là những cái rất là căn bản chúng ta đừng nghĩ nó quá nó lại thành ra mê tín ừ, mê tín để đạo Phật chứ không phải cái đạo mê tín đạo Phật là thấy cho đúng sự thật thì à, thầy xin chia sẻ với bạn Nguyễn Thị Thư để bạn Thư à, yên tâm như vậy là nếu gia đình bạn đã làm những cái việc như thế thì nó không có phạm cái lỗi gì nghe không đấy mà bạn cứ hiểu được cái căn bản của cái việc thờ phụng là được và vâng, là mình yên tâm mình không có sợ thế là mình làm đúng thế giống như ở trên chùa các thầy thì bao sái thường xuyên <laughs> không? lau chùi dọn dẹp thường xuyên trên ban thờ không có vấn đề gì cả thì ở tại gia chúng ta cũng thế nhé con bạch sư phụ là con xin phép được hỏi thêm một ý nhỏ đó là trong quá trình mình lau dọn ban thờ đó ừ. thì đôi khi là mình hạ những đồ trên ban thờ xuống rồi nhưng mà khi mình để lại thì vô tình mình để sai vị trí chẳng hạn à. ví dụ như cái lọ hoa ở bên trái nhưng mà khi đặt lại mình đặt bên phải ừ. hoặc là trên cái chén nước của thờ gia tiên hay ông công thần linh ừ. thì mình để lộn nó vào mình không nhớ là chén nào vì nó giống nhau ừ. Ừ. ừ. thì cái sự sai lầm khi đặt lại đó thì có ảnh hưởng gì không ạ à, đối với cái ban thờ ví dụ trên ban thờ nhà mình mà có à, nhiều bát hương ví dụ có ba bát hương dạ vâng. thường à, thầy đi à, đặt ban thờ cho phật tử thì ở nhà thường có ba bát hương một bát hương ở giữa là để thờ phật vì mình là phật tử thế một bát hương bên tay phải nhìn vào là để thờ các vị hộ pháp thần linh ừ, thổ địa đấy thổ công một cái bát hương bên tay trái là để thờ gia tiên tiền tổ thế thì mình phải có quy định à, thế nên có thể bát hương thì mình sẽ dán cái chữ vào ừ, bát này là thờ gia tiên bát này là thờ hộ pháp thần linh bát này là thờ phật để cho nó không lẫn lộn nghe không tất nhiên cái việc mà có lẫn sang ấy thì nó cũng không có vấn đề gì cả vì thế giới tâm linh người ta cũng không phải người ta trú ngụ ở cái bát hương đấy nhé thế nhưng mà chúng ta thì cũng nên làm sao để cho nó nó đâu ra đấy trong khi làm thì nhà phật gọi là chính niệm để cho nó tốt thế mình mà lẫn lộn như thế thì nó cũng không phải là hay nhưng mà, tuy rằng nó không có vấn đề gì nhưng mà nó cũng không nên và ta nhớ cái bát hương nào là bát hương uh, thờ ai à, nó gọi là mình định vị vào đấy thế khi mà chư tăng đã làm lễ an vị rồi thì ta cố gắng ta nhớ riêng bát hương thì không nên để lẫn lộn ừ, vị trí thế còn các cái vật à, thờ khác như là à, chén nước chẳng hạn hay là đĩa quá thì cái đó để lẫn không vấn đề gì ừ, hay là bình bông bên trái hay sang bình bông bên phải không có vấn đề gì cả nhé chỉ cái bát hương thì ta cố gắng ta giữ cho đúng vị trí nhé vì vì khi làm lễ thì chư tăng đã đã chú nguyện rồi về mặt tâm linh ta chú nguyện rồi thì ta cũng nên ừ, tôn trọng và mặc dù ở đây thầy cũng nói là nếu mình có có lầm thì cũng không vấn đề gì cả mình khấn thì các ngài vẫn về vẫn chứng được vâng. đó nhé đấy thế thì, thì à, thêm ý của quang quân hỏi thì thầy xin trả lời như vậy ừ. còn xin thành kính tri ân những lời chỉ dạy rất là giá trị và thiết thực của sư phụ dành cho bạn quý Thị Thư cũng như chúng con ạ dạ vâng kính thưa quý vị à, quang quân nghĩ rằng qua những lời giảng giải và chỉ dạy của sư phụ vừa rồi chúng ta đã có thêm những kiến thức và có những cái à, giá trị để thay đổi về làm sao hiểu đúng được bản chất ý nghĩa của việc thờ phụng và cũng như cách lau dọn ban thờ ngày Tết sao cho đúng cách và không bị mê tín theo những quan điểm sai lầm. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của chuyên mục Vấn đáp Phật Pháp.